set screen để mình có thể là tiếp tục bài học của mình về phần food and drink ok nào so nếu mà hôm nay mà trời thương thì có thể là cô trò mình tiếp tục được học đấy không thì chắc là hôm nay là nào can you see the screen can you see the screen <laughs> yêu cầu gì oh, <laughs> ôi cả lớp anh share được screen rồi rồi mừng quá các bạn mừng không các bạn có mừng không ôi trời, cô thương bọn cô thương tụi con lắm luôn đi mà ừ, con không <laughs> tôi nhìn được trên màn hình rồi mừng quá nào cả lớp rồi cả rất là cảm ơn cho các bạn hôm nay đã rất rất rất rất là đáng yêu vừa cổ uh, vừa rất là kiên trì trong việc là chờ lớp học nha và bây giờ vẫn rất đủ trừ mấy bạn không vào được zoom <laughs> rồi cô tuyệt vời nhất ok thank you cả lớp mình tuyệt vời nhất ok nào bây giờ để không chờ lâu nữa bây giờ cũng là 8 giờ 40 rồi mà hôm nay mình chỉ có cái bài là về phần story thôi và hôm nay thì chắc là mình sẽ học uh, muộn hơn một chút tầm 9 giờ 10 đúng không nhỉ và mình uh, hôm nay thì chắc là mình không chơi được game rồi right thôi không sao nhá right now so start with the story today okay so Today, we will have a story about how many more days. Okay, how many more days? Okay, you need to listen to the story and then you, you and me will do the exercise around them. right? Mình sẽ nghe câu chuyện trước nha. Now look at the board. Bạn nào I have a pencil here and I will point to the screen, right? Now we will use the pencil and you point to the screen while you're listening. Okay, ready, go. Now mình chuẩn bị nghe nào. Pages 84 and 85. Activity 5. Listen to the story. How days mm, how many more days pages 84 and how many more days my birthday my birthday my birthday's coming when's your birthday max my birthday's on saturday just four more days what day is today Today is Monday. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday. Oh no, that's five more days. That's just one more than four. It's not long. Okay, just five more days. Then it's my birthday. Okay, all the class, So, do you know about the nào các bạn nào các bạn có biết là nội dung the plot okay about the plot of the story nội dung về câu chuyện nào what the story tell about nào what the story what the story Manson Come on, tại sao lại có câu cô có người yêu chưa và tên người yêu cô là gì? Chúng mình nên tập trung vào bài học, ok? Right, và cô sẽ trả lời câu hỏi đóng sau của con nhé. Right, so câu chuyện hình <laughs> trả lời à, trả lời cho câu hỏi nào. Câu chuyện này nói về vấn về gì nhỉ? Bạn nào biết không? Bạn nào biết comment nào? Bạn nào biết comment nào? Comment hoặc giơ tay nào? Giơ tay đi xem nào. Giơ tay để mình à, gọi nào Aha, now can you? À, mình thấy bạn Nguyễn Bảo Ngọc à? Okay. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Oh, lag luôn. Nguyễn Bảo Ngọc. meo meo, meo meo. Các bạn ơi meo meo là cho bạn Bảo Ngọc bạn lên nào. Ô Ngọc ơi. Ô meo meo rồi bạn Trần Bảo. Cô Trần Bảo Ngọc gọi bạn Nguyễn Bảo Ngọc nào. Rồi. Yeah. What do you, uh, can you tell me what the story about? Câu chuyện này nói về gì nhỉ? Mm. ui thúy an comment đúng quá rồi thúy an luôn thúy an non nhá nào ngọc nào ok có thể là do mạng của bạn ngọc hơi yếu cho nên là cô gọi một bạn khác nhá rồi đâu rồi bạn cô mời bạn hiền à, dâu nào trong chuyện nói về my birthday à ôi không nhìn được hình nhưng mà lại nghe được tiếng ok câu chuyện nói về my birthday ok thank you bảo ngọc nha bảo ngọc one plus nha một tích nha ok nào còn bạn nào nhỉ còn bạn uh, Hiền go à, Hiền go à, Hiền strawberry đâu nhỉ? Hiền để tên là gì nhỉ? Hiền. À hello mình nhá, có Nguyên An Phú cô mời con cô mời con không cái gì gì đấy. Còn Hiền là cô mời con nhé. Ôi cái là Ngọc Hân cô cô mời con nhé. <laughs> nào bây giờ gọi bạn Hiền trước nào. Hiền đâu rồi? Hello. Đây ạ. À. Hello. Ok, Okay, can you hear me? Wow. No, so nào bây giờ thì vừa nãy bạn Bảo Ngọc đã trả lời là uh, câu chuyện này là về my birthday đúng không? Về về ngày sinh nhật của tôi. Vậy thì câu hỏi Hiền câu tiếp theo nhá. So um, how many how many more days will be the boy's birthday? bao nhiêu ngày nữa thì đến sinh nhật của bạn nam nhỉ? How many more days? My birthday on um, Thursday. Nào, con biết là sinh nhật của bạn ấy vào ngày thứ mấy không? Dạ vâng Đâu đọc câu chuyện nào mà ok thế con với cô cùng đọc câu chuyện cho các bạn nhá. Dạ. Nào yeah. ok Yes, I uh, I will be the boy and you will be the girl. Okay. Okay. Yes. so my me first. My birthday. My birthday. My birthday is coming. It's your birthday month. Okay. My birthday on Saturday. Right. Các bạn nhìn kỹ trên bảng nha. What day is Today. Nào, đây cô giảng một chút Saturday thứ bảy. Right? Okay. You say, uh, you ask me that what day is today. Hôm nay ngày bao nhiêu đúng không? Thì cô trả lời Today is Monday. Hôm nay là thứ hai. Nào con tiếp tục nào. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday, June, Saturday. Saturday. Okay, one, two, three, four, five. Oh no, that's five more days. That's just one more, one more. Than four. Than four. Not no. Okay. Just five more days, then is my birthday, right? Và bây giờ cô với cả một bạn nữa sẽ dịch đoạn hội thoại này nha. Bạn nào dịch được đoạn hội thoại này không? Thank you Hiền nha, Hiền one plus nha, Hiền cố gắng luyện phát âm nha. Yên cố gắng miệng phát âm nhá. Này này có phát âm ok là Bạn đã dịch được bạn tôi tôi bạn đã dịch được các đây nào Ui. Đây là tôi thấy Nguyễn An Phú này, tôi thấy Ngọc Hân nè Cho luôn hai cái pin này lên nè Một cặp áp pin. Phú nha là hơi bị nhiều điểm rồi đấy con nhá. Nhiều điểm lắm rồi đấy. Nhiều điểm lắm rồi nhá. Nào. Ok Ngọc Hân và An Phú stop share cái xem là hỏi thăm nhau cái nào đang ngọc quê với an phú là vừa nay có bạn bảo cô là không béo đâu các bạn có thấy cô béo đâu can you hear me yes nào thế còn hơn thì sao can you hear me hơn hơn hơn hơn yes à rồi nhá bây giờ nhá one will be boy and one will be the girl in the story and you and you will play the role of boy and girl right các các bạn sẽ một bạn là boy một bạn là girl đọc lại câu chuyện cho các bạn nha lần này chuẩn nha chuẩn mới có điểm nha không mà không có điểm đâu ok are you ready dịch đó cô dịch bằng tiếng việt đó cô không bây giờ mình phải ờ, đọc trước bằng tiếng anh chút nữa sẽ có một đôi khác dịch cho cô vâng ạ ready không cả lớp thấy hai bạn ready không Yes. Bây giờ lớp mình mà bạn nào bắt lỗi được phát âm là cộng điểm luôn. <laughs> nào cả lớp nào ngồi ngồi soi. <laughs> cả lớp ngồi soi nhá. Nào, vừa nãy là có bạn Hiền với cả bạn uh, bạn Bảo Ngọc vừa nãy là một plus đúng không? Để cô ghi vào đây đã không là quên mất. One plus. Cô quên à cô? Không, cô cô không quên đâu, cô phải ghi nào. Bây giờ nhá, là cả lớp nhá, chuẩn bị tập trung là nhìn xem là cái đôi này đúng không được, được, được, có sai sót gì không là anh em là góp ý nhá rồi nào sẵn sàng chưa có share cái màn hình nào đâu nhỉ ok so ờ, uh, wait. cô cho màn hình to lên tí cô ừ, cô cũng đang phải cho nó to lên này này mà sao nó không vâng. có phần trình chiếu ở đây nhỉ phần trình chiếu của tôi nó bắt đầu Ok à? Ơ kỳ cục thì ai biết được cô Ok kỳ cục ghê đó Thật sự Quá luôn Tôi mỗi lần dạy là Nào thôi được rồi nhìn thế này cho nó đỡ nhá còn con nhá Nào Vâng ạ rồi, ờ, so, now start with the boy first. Nào cả lớp tập trung nhìn vào các bạn nào. Nghe xem là là là là là là, là có cái cái cái có cái sai sót gì không nào để mình ăn. Now, who first? Who? Nào, my birthday, my birthday. Phú đọc trước nào. My birthday, my birthday, my birthday is coming. Hmm. Yeah, you bought my mask. My birthday on Saturday, just from my day. What day is today? Today is Monday. So today. Wednesday. Wednesday. Hmm. Thursday. Thursday Thursday nào hơn đọc cô là Thursday Thursday Thursday Thursday um, Friday Friday the then Saturday Saturday then Saturday, Saturday. Oh no that no that Friday nào phú quay lại vậy mất âm gió rồi nãy giờ nha that five more days nào oh no that's five more days oh no that's five more days good good nào that's nào one more day that for is not long. Mm -hmm. Okay, just fry more days, then it's my birthday. Nào, sao? Hôm nay mình có biết cái từ mà nó hơi khó đọc một chút các bạn đúng không? Đó là từ birthday, birthday, right? My birthday birthday. Right. Các bạn tập trung nào. My birthday. Cô đã record. My birthday. Good. My birthday đúng không? My birthday. My birthday. My birthday. Đúng rồi. Học thì không có cần nhanh luôn. Cả lớp đọc theo cô nào. My birthday. My, My birthday. birthday. Good. Nào, cô nhìn thấy các bạn đang luyện tập theo nào. One more time. My birthday. My birthday. Now, my birthday. Now, okay, now look at me, look at me. Okay, all the class, look at my mouth here. Okay, my birthday. My birthday. Good. Nào, mình có những cái ngày mà thứ hai đúng không? Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Saturday. Saturday. Saturday. And Sunday. Sunday. đúng không thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật nào hôm nay bài tập thì cũng chỉ xoay quanh những cái đấy thôi nào bây con con nhìn lại vào từ nha có bạn nào dịch được cho vâng cô không rồi cảm ơn hai bạn nha cô ơi cô ở đôi khác đi nào đôi khác nào hai đôi hai các bạn này tắt đi cho cô nha cô không tiện tắt nha nào đôi khác nào Let's see. Please say you let me know that you are ready for the story now. Yeah, yeah, yeah. Ôi rồi thiên thần kể chuyện Hiệp Phạm. <laughs> Hiệp là kể chuyện hay lắm. Nhưng mà Hiệp Phạm. Đâu rồi, nhưng mà Hiệp Phạm bây giờ uh, nhiều điểm lắm. Nhiều điểm lắm rồi con ạ. Con là hơi bị cao rồi đấy. Con là cao quá rồi đấy. Nào, bây giờ cô, cô xin mời một bạn nam ngoài Hiệp Phạm ra bởi vì Hiệp Phạm điểm cao lắm các con ạ. Con không thể để Hiệp Phạm. <laughs> Hiệp Phạm làm bài ngoi lên kinh lắm các con điểm hiệp phạm cao lắm rồi nào Nguyễn Khang các bạn dịch được không dịch nhá cái này là dịch dịch lại đoạn này bạn nào bạn nào Nguyễn Khang à Nguyễn Khang sẵn sàng không con Nguyễn Khang dịch được không dịch được thì nhìn Nguyên Khang bé bé à hôm trước là Nguyên Khang là là là là, là được cái anh ờ, anh anh gì đẹp trai ờ, để cái hình nền giống của cô ấy anh nào nhỉ các bạn mà đẹp trai trai hôm trước người con nhà đây cô cô mở mic nhưng quên tên bé mất nào đâu đâu đâu đâu add to unmute nào pin bạn gái nào add nào con ơi what's up bro nào con mở mic nào Nguyễn Khang nào cô mời đây nào Nguyễn Khang mở mic con uh, so can you hear me can you hear me yes yes or no but I can't hear you cô không nghe được but I, but I can't hear you ô cô không nghe được Khang con ơi hỏi mẹ xem nào No, I can't hear you. Buồn quá. Ồ. Oh. Thế thì đây vẫn pin Nguyên Khang ở đây nhá. Nhưng mà gọi một bạn khác Nguyên Khang giúp cô gọi một bạn khác nào bạn nào. Ồ, oh, rồi, trên này thì phải sửa sửa lại cái phần mic con nhá. Chắc là chắc là hôm nay mình lỡ mình tắt cái chức năng rồi. Tí, tí nữa con bảo mẹ mở lên nhá. Được không? Rồi, Thanh Nguyên Khang ngồi đây để xem chấm giúp cô các bạn có dịch đúng không nhá nào cao võ minh khang thì sao khang dịch đâu võ minh khang gì không rồi can you translate yeah. Dạ. chắc yes. Dạ. chưa yes dạ. ừ, yes luôn yes nhẹ nhàng thế đâu rồi nào hiền <laughs> hiền nào hiền là tỉnh táo đấy con hiền nào tỉnh táo đấy con cười tươi cô lúc nào cũng quay ra cái là nhìn hiền phát xong thì cô mới mới tiếp tục đấy nào đâu rồi nào Ó Khang đâu nhỉ? Ui Phạm Phú Tiến Minh này, úi rồi Tiến Minh ơi, có hình nền đỉnh quá con ạ. Mấy hôm nay cô không ngu được hình nền với con đâu. Đâu nhỉ? Ô, đâu Võ Minh Khang ơi, con nói to lên rồi cho nó hiện lên cái xem nào. Be here. Be here. <laughs> Ở trên cái tab script này khó tìm ghê thằng cu của tôi. Nào Võ Minh Khang đúng không? Nào Phi Minh Khang với cả ai nữa ta? bạn nữ nào? Dịch đoạn hội thoại cho cô nào xong nè con cô đã thấy rồi cô đang phải tìm kha hát pin rồi oh yeah here nào bây giờ one more girl một bạn nữ nữa cho cô nào một bạn nữ nào Ngọc Khuê là hơi nhiều điểm rồi nhá Ngọc Khuê nhá Ngọc Khuê nhiều điểm rồi đấy Ngọc Khuê nhiều điểm lắm rồi nhá Nào Nguyễn Thảo Nguyên được không Đỗ Minh An cô xem nào bảo an cũng nhiều điểm rồi bảo an nhiều điểm lắm rồi các con những cái bạn mà hay giơ tay và hay làm bài là nhiều điểm lắm lê thùy bảo ngọc hôm nay là cho các bạn bảo ngọc lên sóng nhá các bạn nhá tự nhiên hôm nay cô lại uh, thấy mấy bạn bảo ngọc mới mới này nào ôi ngọc ơi cái gì đây ai đây phạm khánh cái gì đây sổ ôi sao lại dỗi cô trời ơi thi thoảng quay ra phần chat lại thấy dỗi cô này buồn đấy nào bảo ngọc nghe được cô không Dạ có. Vũ Phương Nhi, ok nào Bảo Ngọc với cả Minh Khang uh, dịch cho cô nào. Có dịch được không? Can you translate? Yes. Bảo Ngọc yeah. được không? Em không nhìn thấy. Nào, bây giờ nha, sẵn sàng nha. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng rồi nha. Okay, can you? Can you? Thấy rồi. Thế rồi, nào, dịch nào. Thôi đừng dỗi cô mà, cô yêu tôi. mà. Thôi đừng dỗi mà. Yêu lắm. Tôi tôi lại Nào, đầu tiên là Minh Khang đúng không? My birthday, my birthday, my birthday is coming. Sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi. Sinh nhật của tôi đã quay lại. Ồ, sắp đến rồi. Dạ. Yes. Dạ, nào con dịch lại nào. Sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi sắp đến rồi đúng không? Sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi sắp đến rồi. Ok, nào, tiếp tục nào. Thế bạn nữ hỏi gì ta? Bảo Ngọc nào. Dạ. Yeah. Ừ. Ngọc nhé Dạ. Yeah con ra dịch đi con có dịch được không nào when's your birthday con dịch nào nào Ồ, oh, bảo dạ. Ngọc có dịch, bảo Ngọc dịch được không? Dạ không. Dạ. Không, thế cô bảo Ngọc ờ, để cô xem là bảo Ngọc ngồi đây để cho ờ, cho một bạn nữa dịch nhá. nào, cố gắng theo dõi con nha. Nào, một bạn nữa nào đâu rồi tú phong đâu ông nó dỗi có mắt <laughs> Ờ, nay học sinh á, học sinh cưng là nó dỗi, hết cô hết rồi các con ạ. Khổ lắm. Học sinh nào cũng cưng mà chúng nó dỗi hết rồi. Nó có dối đâu. Chết rồi, dỗi này chết rồi. Buồn nó khóc tu tu ấy. Buồn khóc tu tu nó dịch cái bài đấy, nó khổ ghê này. Nào. Đấy nhìn Hà An này, Lương Hà An này này. Học hôm nào cũng chăm chú này, điểm tích này. Yêu này nào tú phương đâu tú phương đâu rồi để xem là đâu rồi phương ơi hello tú phương không chơi với cô nữa ô không chơi với cô nữa có con lên bảng không yes hers course tú à, ừ, chơi cô nữa nhiên là con chỉ đùa thôi Hi À, lại còn hì hì cơ khổ đấy ừ. nào bây giờ nha tú phương với cả minh khang đúng không Tú Phương và Minh Khang cũng là hai cái tên khá là quen thuộc của lớp mình rồi thì các bạn nha hôm nay dịch dịch cái đoạn này cho cô nha bởi vì bây giờ 9 giờ 3 rồi các bạn phải nhanh chóng lên cho các bạn buồn ngủ lắm ok nào bây giờ tiếp tục nào cô hứa nhá lần sau là cô cũng để máy như này ở đâu nào Minh Khang và và Tú Phương Minh Khang và Tú Phương là gì cho cô ạ sinh nhật của tôi sinh nhật Ôi sinh nhật của tôi sắp đến rồi. Phương nào? Sinh nhật của bạn Max. Vào khi nào? Vào khi nào? Uh ừ -huh. Sinh nhật của bạn Max vào khi nào? Sinh nhật của tôi vào thứ, thứ bảy. Yeah. Dạ. Just four more days chỉ có 4 ngày nữa là các bạn nào just four chỉ more days chỉ có 4 ngày nữa thôi ừ, chỉ có 4 ngày nữa thôi nào bây giờ tú phương nào tú phương hỏi tiếp nào what today what day is today ừ, thế có nghĩa là gì nhỉ đó có nghĩa là hôm nay là ngày bao nhiêu chuẩn luôn nào thế thì bây giờ minh khang trả lời cho các bạn nào minh khang max đâu là trả lời cho cả các bạn biết nào là hôm nay hôm thứ mấy là thứ hai ừ đấy cái bài này phải học thứ hai học thứ tư lệch bài nhờ <laughs> nào bây giờ tiếp tục nào Và ờ, tú phương nào vì ờ, vậy thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ và thứ bảy và thứ bảy Ờ, sau đó là thứ Ôi bảy không Ôi không năm là năm ngày nữa mới tới sinh nhật nào phương nào just just just one more bạn đừng lo vì chỉ còn bốn ngày nữa thôi nào nó chỉ không có dài. hơn 4 có một ngày thôi có nghĩa là đầu tiên là bạn max tính là 4 ngày đúng không tuy nhiên là sau khi đếm lịch thì nó là 5 ngày thì bạn à, bạn nữ bạn có bảo là ôi nó chỉ hơn 4 ngày có một ngày nữa thôi nó có nó có dài không con nó có lâu không yeah, yeah it's not long nó không lâu nữa đúng không nhỉ nào tú phương dịch lại cho cô nào chỉ hơn 4 ngày nữa thôi không dài chỉ hơn 4 ngày có một ngày nữa cô. thôi nó không lâu nữa đâu con tưởng lâu là dài mà cô ờ, long cũng dịch là lâu tùy ngữ cảnh đấy vâng. ừ, đây con dịch lại một lần nữa là cho nó đẹp đẹp xinh nào các bạn xem lại clip các bạn hiểu được câu chuyện nào chỉ hơn 4 ngày nữa thôi hơn 4 ngày không có lâu. một ngày nữa thôi hơn 4 ngày có một ngày nữa thôi nó ừ. không lâu đúng nào khang đâu ok ok năm ngày nữa sẽ đến sinh nhật của tôi đồ này hợp ý ghê luôn vỗ tay chúc mừng các bạn nha rồi hai bạn này đã giúp cả lớp dịch bài nha. Nào bây giờ mình cô ơi có vài ui ui ui ui ui. Nào. Bây giờ đúng không? Mình làm nốt một bài nữa thôi, mình làm nốt một bài nữa thôi. Đúng không? Mình làm nốt một bài nữa thôi xong thì cả ờ, lớp. Ờ, bạn bạn ấy ờ, bảo là ghét cô á. Ai? Trời ơi, ai? Đó chính là bạn gì đấy. À, bạn Bảo Ngọc Nguyễn. Cô chơi với con đi, Trời ơi lớp mình nha Nếu mà các bạn cùng đăng nhập trên class dojo á, Thì cô chơi với cả lớp cả ngày luôn Tin nào Bởi vì là ở trên class dojo Thì cô có thể nhắn tin đồng loạt cho tất cả các bạn mà Cho nên các bạn đăng nhập trên ờ. class dojo nhá Các bạn đăng nhập ờ. trên class dojo đi nhá Ông nào cũng nhắn tin luôn đấy Yêu Yêu lắm Nha Ô Không biết đăng nhập không Ô tí tí nữa con nhắn tin cho tí nữa cô nhắn tin cách đăng nhập nhé nào bây giờ bây giờ bây giờ cô chết chết chết chết chết chết chết chết stop share nào bây giờ cô xem là cô share lại cái cái bài một bài nữa thôi xong thì lớp mình nghỉ nhá không là các bạn díu lắm rồi kệ okay. So, Nào, look at the story. Nào, đây là câu duy nhất trong bài thôi. When is Max's birthday? Okay, look at the story and tell me when is Max's birthday? Sinh nhật của Max là khi nào? Cả lớp comment cho cô nào. Phạm Khánh Hà, ôi rồi ơi Khánh Hà ơi, nào, nín nào, thương lớp đông quá yêu yêu lắm không quên quên mà lại điểm danh khổ quá đấy không quên nhá rồi cả lớp nào comment xét chật út rồi sao nhờ vừa nãy ờ, trong bài nó đánh lừa nào là à, là Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday thế mà vẫn đoán được Saturday tại thực tế không hiểu sao luôn cái lớp này không đánh đố cái gì luôn đấy nào Saturday đúng không um so which color is Saturday which color is Saturday here which color màu màu của cái từ Saturday đây blue exactly is blue okay nào đúng rồi sinh nhật của bạn Max vào Saturday đúng không và sau câu chuyện ngày hôm nay đúng không sau câu chuyện ngày hôm nay thì à, mình cũng đã biết được về thứ các thứ ở trong tuần nha đúng không có 7 ngày ở trong tuần này Monday Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Và cô sẽ ghi lại cho các con cái này nha, gửi về để con học. Okay, right? Ơi. Ơi để cô nhắc bài một chút. Ơi trong tuần là có 7 ngày lận cô đúng rồi trong tuần 7 ngày đúng không thứ hai thứ ba à, thứ tư thứ năm thứ ừ thứ hai thứ ba thứ tư à, sân ờ, đây nào sân đây đúng rồi yes. yes nào rồi chút thì cô gửi lại cho nhá nào bài tập của các bạn thì sẽ là kể lại câu chuyện của Max và ghi cho cô ngày sinh của từng bạn một nhá được không ví dụ như my birthday is gì đó thì các con ghi lại ngày sinh cho cô và gửi lại video ở trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con đúng không và tiếp theo thì hôm nay cũng sẽ có bài tập trên quiz cho nên là ngày mai con sẽ gửi ở trên nhóm cho các con luôn nhá. Mình có hai bài tập. Một là quay lại video kể chuyện hai là mình sẽ làm bài tập trên quiz gì đúng không ạ để thứ sáu mình tổng kết lại nhá và thứ ba bởi vì là lớp mình hiện tại rất là đông mà trò nào cô cũng rất là yêu cho nên là cô muốn nói chuyện với các bạn nhiều hơn đúng không đó cho nên là các bạn sẽ đăng nhập cho cô ở trên class dojo nhá để hôm nào cô trò mình cũng sẽ được nói chuyện với nhau đúng không nhỉ và mình sẽ à, vừa làm bài tập vừa xem là có khó khăn khúc mắc gì trong học tập không nhé để các thầy cô ở trong Pantado có thể giúp đỡ con này và cô cũng có thể là xem hình ảnh các bạn chụp rồi các bạn chia sẻ cho cô cùng các bạn khác được không nhỉ ok không ok là cả lớp ok thì ờ, thì là ok lên trong chat cho cô nào con không chat trên class dojo à ừ cố gắng đăng nhập nhá cố gắng đăng nhập trên class dojo nhá và hôm nay cô sẽ gửi lại cái uh, hôm nay cô sẽ gửi lại cái cái danh sách để xem là hôm trước bạn nào thiếu thì các bạn có thể đăng nhập vào được không nhỉ rồi hôm nay là cô Ngọc hết sức xin lỗi các bạn tại vì là máy của cô Ngọc đã gặp vấn đề trong quá trình học và cảm ơn các bạn vì đã nán lại lớp của mình để hôm nay lớp mình được học đầy đủ và bài bản trong phần story hôm nay và bây giờ cũng đã đến giờ phải phải thế nào nhỉ? Brush your teeth, wash your face and go to sleep. con hỏi câu từ anh đơn ra mà con đã trả lời đâu nhắn có con zalo đi con là cô bật lắm Ơ con nhắn vào đó rồi đó, con nhắn từ lại. Ừ, tôi nhắn đi, nhắn đi. Mình trả lời. Để trả con nhiều. Goodbye nha, yêu nha. Nhớ đi ngủ sớm đánh răng rửa mặt đi nha. Không được là không đánh răng là xuống đấy. Yeah. Con, con, con có răng còn chưa mọc bên này. Lớp 2 hẹn vào thứ sáu nha, yêu nha. Good Say good night. See you on Friday. Good night. See you again. con còn cái phần mềm quá. Trời ơi, Phương đáng yêu quá. Con mở hết chữ mà con. Cú kìa, rồi. Cú ngủ luôn hả con? Thôi nha, con tắt máy nha. Con còn cái phần mềm quá trời.